từ cà bê xế ra lạnh rừng sâu anh gửi lời thăm về em yêu dấu qua bao ngày chúng mình xa nhau chắc em để vẫn son nhạc màu và buồn trong cả giấc chi. 다녀 dặn dò ăn gì đôi con từ cà phê giấy viết gửi về